rơi vào trong từng giấc mơ để rồi không được gặp em anh nhớ nên đành bỏ em vào tầng tớ thơ em à bao xa anh cũng bước đến anh không biết điều gì sẽ đến trước anh chỉ mong cho sao băng đến để nhắm mắt nguyện cầu nơi nào đó em cũng ngước lên anh thường yêu những bài nhạc không lời anh thường yêu những gì đến không mời Cần thời gian để là cả thế giới Nhân ta bên nhau cũng là do ông trời Tiếc lúc trước đã không gặp em sớm Giờ yêu em và gần lại đời anh anh không vẽ được một tranh tình yêu nhưng em có thể tựa và anh ngắm trời xanh Yêu em, anh không biết đã nói bao nhiêu lần nhưng anh nhớ lần đầu tiên anh nói Bao nhiêu lần vẫn bao nhiêu đây thôi Vẫn một cảm xúc vẫn chỉ là anh thôi Khi bên em thời gian trôi chậm Nhưng khi em đi bầu trời chợt nhanh tối Anh chỉ mong mình đừng nhận nhau nữa Để đến bên em cho nỗi nhớ nhanh trôi Bước đi cùng anh phải chăng ta luôn xanh rồi sẽ luôn bên anh để cho hạnh phúc chỉ có ta thôi Em đã từng ước thời gian trôi không nhanh và bao nhiêu giây phút sẽ không xa xôi Kể từ khi anh mất em nước mắt là cầu nối để anh đi vào giấc mơ anh không biết đến khi nào em sẽ quay về anh cứ ghi vào trong thất thơ em đi về nơi đó có người em yêu nhưng em đâu biết ở đây vẫn luôn có người yêu em anh anh đã sai anh xin lỗi anh đã cố nhưng anh không giữ được em ta đi qua hết những niềm vui nhưng đến nỗi đau thì không thể bước thêm tại sao ta không cố gắng trả lời những câu hỏi làm đôi ta phân vân nhiều lúc anh cũng muốn đi nhưng suy nghĩ lại thấy nặng ở đôi chân anh nắng hòa vào ánh mắt đã nhắc anh nhớ tại sao ta lại bắt đầu bóng tối đến lấy đi hết anh không thể quên một giây anh bâng khuâng và em ngày sau anh bất chấp tất cả nỗi đau chạy đến gần em That's right Chỉ có anh chứ không phải đêm tối niềm đau Anh bỏ vào câu ca hãy luôn nhẫn nại và nghe giọng anh nói Yêu em Bước đi cùng anh và bên anh em nhé Ước mơ cùng anh và tình ta sẽ lâu dài Hãy để anh gần em để nói nhớ không dài thêm Chỉ cần đôi chân ta luôn